cái đường nào vô trong cái đó mà đó đi đường trước á đi đường trước đi mình đi về miền tây à, đây là cái vườn vườn à, dừa dừa à, đây đó cuốn dạ. dạ, tại chỗ Đây là ngọt luôn ha Dứa à Dứa dứa này dứa các bạn ở sau có 1 thì 15 ngàn ở sau còn bán hai bán hai ba chục nha quá chị hẹp à? Không hẹp, không hẹp Cái hẹp Cái này kiểu xung quanh này Cái làm đấy không? Ủa giờ đầy vườn luôn các bạn Hồi ra ngoài kia có vườn cam Kiếm thử gói sáng Bán á còn vừa phải, không ngọt lắm Không, không lắm đâu thằng cường heo chị cảm nhận đi nó có cái mùi dứa đó ở à, đây là lắp giò đồng tháp không anh lắp giò đồng tháp đi vườn của nhà ông anh lộc nhà anh ở ờ, dưới quê cam này các bạn cam này là nó mới ờ, vừa vừa do anh trái à dây dây dây dây ống xịt thuốc hả mít ha hồi xưa này cái này là cái cái ao ao à, thả cá hồi xưa cá tra năm bảy kg một kg luôn mà bây giờ ba lắm là người à, mít giờ mít có giá lắm ở đâu người ta cũng chọn mít mít ngày xưa sốt lên sáu bảy ngàn một kg một trái bán cả triệu bạc hơn đây cây giống à, cây cây cây à, đang ươm à, cây um, bông giấy bông giấy thôi không biết giờ thị trường đang chuộng sốt lắm đang trồng kết hợp xen canh ươm cây giống là bông giấy với lại mít cam này là cam đường hả cam gì anh cam đường cam xoàn hả ôi cái cây này là cái, cái này là cây nhãn hay là cây gì anh trái nhiều vậy cái bằng lăng hả ê có có trái này cái trái cam nó vàng này hái được không anh lộc có xịt thuốc không lộc ơi anh lộc có trái cam này nó vàng hái được không ủa không phải nó nó nó bị nám nắng này vậy ui cái trái này hình như già rồi nè trái này già rồi nè hái được rồi nè ừ nó nắm nắng nó vàng rồi nè cái này à, thì nó không có trái to em vẽ nha đây nè chị chụp chụp chụp chụp anh chụp em hái trái nữa uh. bị nắm nắng nè nó vàng khè nè em tưởng đâu nó chín được được được à, à. mày xem con kia xem anh không cái vai à cái này còn non cái này nhỏ nó bị nắm nắng á dưa nắm nắng em mới nhìn em tưởng cái này là nhãn chứ trời trái quá trời trái luôn sao sao ba ông chưa đâu nó còn non đấy vỏ dày lắm không có ngọt tôi lè đâu có trái chín không cà trái nó nhiều giống như là chanh vậy nhiều quá trái nó không lớn hay gì hết ta ghê hả ghê hả Ui. Trời ơi, trái nó quằn cây luôn à Nó quằn cây xuống luôn Cái này, cái này xịt thuốc nó cũng không chết hết đâu không wow chín vàng khổng lồ luôn anh anh anh anh, anh à, có thể thò tay vào anh, anh à. hái trái cam vàng để em chụp tấm hình để em chụp tấm hình đó Rồi. anh lấy tay anh đỡ lên này dạ, tay của thằng tô số quá đó khác vào to khổng lồ mà để anh anh vẽ nhánh nó luôn đi nó nó nó nó trái nhỏ nhỏ vậy mà nó quằn vậy rồi không trống lên mai mốt chắc nó lớn lên chắc nó gãy luôn anh ngon không ông trái đây cũng chưa chín không chưa chín không chưa chín mấy không cái này nó mới vạt già à, anh, cắt làm đôi luôn đi à. bỏ hết cam á ngon ngon à, à, cam giờ giá rẻ quá mít nó có giá không anh Cam giá rẻ quá, mít có giá hả? Ừ. Ngọt lắm anh tôi nè à. Ngọt lắm Ê Anh em mình tội quá anh Lộc Ăn cam quên mời các bạn rồi anh à, anh lấy lấy miếng cam anh mời các bạn đi anh em quay ơi à, hello các bạn cái heo rất giá cho mời các bạn ăn cam nhá ồ cái này cái này trái mới nè ngon nè ngọt thật trái mới bự á ồ cái không ồ trái bự nhưng mà nó chưa chín bên kia có trái chín kìa trái này đúng giá trị luôn ha bên kia có trái chín đây chín nè à, anh thử miếng cam này ngọt lắm lấy à, cái dao này là dao à, dao chặt đầu bò mà <laughs> đi hái cam không cắt ngang á rồi cạp luôn cái cường trái mít nó bự không kìa mít kia lao lưới lại rồi kìa không có đi cầu qua được cầu kia xin lỗi các bạn nha mà các bạn dùng uh, tí cam ngọt quá ừ. chưa nó bị nóng nắng á có một cái dính lên nữa nè phát hiện phát hiện rồi nấp chung lùm đây thấy không thấy không đây dính là già rồi đấy già được rồi được rồi bạn Ê, cái này giống giường ông nội quá vậy anh Lộc Giường ông nội <laughs> để lại hả <laughs> nãy ngồi trong nhà mát muốn chết ra đây sao nóng muốn chết vậy ha <laughs> cái này lọc lọc coi thứ già chưa lọc này bà mẹ đường nè cái này ờ, ờ, chín rồi đó chín rồi già chín rồi đó chứ bự đó già rồi đó ngọt rồi đó cam này cam này cam nước nước nước uống nước đi phải qua cầu chị ơi phải qua cầu mới ờ, thăm chứ mới tới được hên cho anh tôn là giờ còn có cam mà mà để mình rờ mình hái mùa này mùa trái cây mà à, đúng rồi à, chị chị chị cao rủ vài bữa đi qua bên vườn trái cây ở bên chỗ long điền á tức hả <laughs> tức cái nãy kêu không cho đi hồi nãy anh tôn kêu không cho chị đi bả thì phải chửi thì thôi á không mình đăng mình mình đăng lên sau cái mình để em chia sẻ qua bên uh, facebook cho chị cao bả coi mình giờ im im luôn thấy không <laughs> ba làm mấy cái cầu đã ha cầu này đúng xịn rồi chưa là chưa là bắt cái cây bị leo qua thôi phải không hả ừ thì xưa là dùng cái cây ngang qua thôi giờ dạ, bao đóng dáng luôn rồi càm bới xới luôn càm quá trời luôn này như ba mới xịt thuốc anh ơi thuốc cỏ ừ thuốc cỏ không cam mình nó trên cây mà nó đâu phải dưới đất đâu trời ơi cái cây này ha phải không vài trăm trái cam nhìn hoài vài trăm ấy nhiều sẽ quằn quằn quằn quằn quằn xuống hết luôn cây này nó càng to thật đi là muốn bỏ rồi đó ừ. bỏ nó hồng đó ăn ảnh rồi à, ủa là, là ba không có gọi là xịt thuốc chăm bón gì nữa hả dạ anh không bỏ phế tự nhiên luôn á giờ không có ờ, chạm bói giờ anh không lẽ không theo anh bạn này chín chưa ừ cái đó không biết nắm nắng chín luôn rồi đó chín để luôn anh ơi dạ. đúng rồi đâu có sao đâu đây là mình có sao có nãy tao có trái cầm bàn chín đã kìa ừ vẽ cái cuốn dài dài á hồi mình cầm một chùm mình chụp hình cái gửi cho chị cao à ngoài giữa vườn giữa vườn cam có một, một cây chanh hả Ủa cái cái này chanh ha là là bưởi vậy? Cái lá thấy to quá mà. cái cái mít rụng sắn sắn qua đây để kiếm mối với nó mà không biết có không ừ. cái này tơ. chính là chín không có muối vàng mà muối vàng mà ô vô tình săn được cái mít đèo các bạn ngon anh cái mít này thúi luôn hả trời ngọt ngọt luôn em mít đèo được cái bình thường á ngon em được không được không đúng ngon lắm ông mời các bạn cái rụng nè mời, mời các bạn miếng tự nhiên ăn khí thế vậy anh các bạn ngon lắm các bạn miếng trái mít này nó bị rụng nè đây con. đây mít này à, mời các bạn một uh, muối mít muối mít đèo nha mít đèo ngoài vườn tụi mình à, ở Vũng Tàu mà lâu lâu được vào Đồng Tháp thì giống như là cá gặp nước hả <laughs> cho chị che chị kêu chị kêu gụn núi chị kêu gụn núi bây giờ ăn được với mít tèo dưới đất lụm dưới đất không phải đâu anh anh anh biết sao không nó sao giường của người ta bự hơn giường mình cơ nó chín quá nó rụng á nó chín nó rụng chứ không phải là nó bị nhưng mà cái nhưng mà cái gai nè cái gai bạn nhìn chưa nở không nó chưa có nở gai luôn mà nó rất là ngọt giờ cái, cái cuốn nó, bị thúi phải không cuốn nó bị hư nè ừ. cái kia cái kia to cái kia to là nó mà ba không rộng lưới à. cái kia thấy coi nở gai chưa cái xanh bây giờ nở gai chưa chặt dụng xe luôn hay <laughs> lượm cái bao lưới vô cho ông ba mà mốt ông đâu bao mấy cái trái khác nè bao lưới này nó cũng rụng rồi nè nó rụng rồi nó bị thúi cuốn không mà sao mít này mít ghép cái gì mà nó tơ dữ mày mà nó ra trái rồi ghép không bộ bây giờ cây trái bây giờ nó ghép ừ chị thôi em em em không ăn đâu ăn ngọt quá rồi ngồi hết rồi lấy đâu ăn nữa thèm lấy đâu ăn đi đi đâu thì tìm mấy cái nào rụng mới lụm chứ ồ ăn tại góc mít luôn hả đây hôm nay chúng tôi ờ, có một ờ, bữa ăn mít tại góc mít giống như là đi ăn trộm mít nhà người ta rồi ngồi ngồi với gốc mít ta ăn luôn hả ăn tại chỗ xong rồi em dục lại ghi cái bảng lên con cảm ơn hả em em đang tác nghiệp mà cảm ơn anh nha vụ nữa hoàn thành không anh ăn tự nhiên quá lộc hả anh, anh ăn tự nhiên quá dạ vâng, dạ vâng. Dạ, Như hả? Có đem dao không sao uống? Có đem dao cái uống luôn có nghe là không không cần nhặt ra luôn. Chẻ cái lỗ thôi hả? Ừ, hột bữa bữa bữa có lỗ hột muốn vô hút tại chỗ rồi là để nguyên cái gì chuyền ờ, cứu luôn hả ừ nó không có hiện nó ngụy trang lại rồi không ồ anh anh anh anh làm vậy chỉ bà con khóc ròng thôi anh còn ờ, lại cái cái vỏ không cái vỏ vẫn xanh không, cái vỏ vẫn xanh nhưng mà cái ruộng mình cái vườn bên ta đang múc ao gì to dữ anh sâu lắm kìa thấy không quyển ao dài luôn người ta chắc thả cá rồi sao đi qua đó được anh dài lắm hết miếng đất người ta luôn bao quanh miếng đất luôn là dài làm như là cái thành lũy vậy đó kệ gì bây giờ bây, bây, bây, giờ bây giờ bây giờ em hết lời nói rồi em khô lời rồi bây giờ giống như là đùm được với mít đèo ngon quá rồi phải ngồi ăn ngồi nó ăn tại chỗ luôn chứ